Thời trang nam Santino Đại tiệc Summer Sale sâu sóc Giải nhiệt cơn khát sang sale hàng hiệu cùng triệu ưu đãi lớn Mua sắm thả ga, sale chi nửa giá Giá chỉ từ 149k cho toàn bộ sản phẩm Áo phông, quần shorts, sơ mi, quần âu Bây giờ hoặc không bao giờ Nhanh chân nhanh tay đến ngay showroom Santino 87 Nguyễn Văn Cừ thôi nào